Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh ờ, Hiếu Lan TV nhá. Trong những ngày này thì mà ờ, ngoài mình ờ, miền Bắc Hưng Yên đang xuất hiện những cơn mưa phùn nhỏ đấy. Người ta hay gọi là mưa xuân đấy các bạn. Đấy những cơn mưa này thì hoa lá, cây cỏ thứ này đều phát triển rất mạnh. Đây những cái cây ra trồi ra mầm rất là xanh tươi đẹp. Đấy, rất là đẹp đây những cây đào con mình mới trồng này cũng lên rất là đẹp đấy. À, đồng nghĩa với đó thì là cỏ cũng lên rất nhiều. À, cỏ lên rất nhiều các bạn sắp tới là sẽ phải đi làm cỏ rất là vất vả đây này đấy cỏ rất là nhiều thì trong các cái cỏ đấy thì nó có một cái loại cỏ gọi là cỏ ba lá này các bạn này đấy cỏ này này thì à, một số bạn thì à, gọi là cây me chua thì mình cũng thấy nó cũng giống cây me chua nhưng mà mình không biết đây có đúng là loại me chua mà người ta vẫn gọi không đấy nhưng mà mình vẫn quen gọi đây cái quả ba lá này đấy nó cũng à, phát triển rất là mạnh trong cái mùa này đó, đây là một cái bụi này phát triển rất là mạnh các bạn này đấy các bạn nhìn này nén vào các cây bụi ghìa hồng của mình này đấy, những cái khu mình đang dầm những cái ờ, chậu hồng này thứ này đấy thì ờ, cái cây cume này cái cây cỏ ba lá này nó phát triển rất nhiều à, đây mới mưa xong nên là nó bị rũ cụp hết xuống bạn chứ còn uh, lúc uh, trưa nay ấy, đấy lúc đang còn nắng ráo ấy thì cái hoa là đẹp lắm các bạn này những cái chùm hoa rất là đẹp nhá đấy thì mình thấy đẹp thế này thì mình quyết định là nhổ đấy một ít để mình về mình trồng vào chậu để mình chơi và đây là kết quả là sau khi mình trồng được ờ, khoảng một tháng này các bạn này đây, một tháng cây ờ, chậu cái cây ờ, chumia cây cỏ ba lá đấy sau khi từ những cái củ nhỏ này đấy, mình trồng vào đây mình cắt hết các cây lá cũ của nó đi đấy thì nó lên lên ra cái mầm rất là tốt đẹp này Đấy. Cái lúc này nó thời tiết thì ờ, vẫn đang mới mưa phùn đâm tâm nên là nó hoa nó không có bung ra này Nha, mình quay cái lúc buổi sáng sớm thì nó bung rất đẹp còn bây giờ nó mới ờ, mưa xong rồi nó đang cụp hết lại đấy, và cái, cái chậu này thì ờ, nó cũng chưa có nhiều hoa nó có mới được có mấy chùm rồi để mình sẽ lục lại một số cái ảnh mình chụp ừ, những cái chậu của hoa của năm ngoái mình trồng đó thì cho mời các bạn cùng xem thì nó rất là đẹp Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo của Hiếu Lan TV hãy nút like subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV nếu các bạn cảm thấy hay